Xin chào anh em, thì hôm nay tôi ờ, xin hướng dẫn anh em cách sử dụng hột báo dung không tan. Thì ờ, với cái hột báo dung không tan này đang được rất là nhiều anh em quan tâm. Anh em cố gắng theo dõi clip này anh em nhé. Thì nó sẽ bao gồm là một bộ hột báo dung này và một máy báo dung đây. Thì cái máy báo dung này rất là nhỏ gọn đây, bằng hai đầu ngón tay của tôi, rất là dễ dàng để em ngụy trang trong người. Cái máy này thì được sử dụng pin nhé anh em nhé. 5 đến 10 ngày hết pin thì anh em tự thay pin tôi thì cái bộ hột này nó là 100 trăm là không tang này đã được chính tay tôi bo phá góc cạnh chống lại tất cả các thầy thợ nhé hột rất là đẹp thì trước tiên thì tôi xin phép chứng minh nghe bộ hột nó là không tang thì trên tay tôi đây là thanh chưa lần trường sáng rất hít anh em nhé Đấy, đĩa và hột không hít này các cô bạn này ok anh em nhé tôi sẽ tiến hành soi đèn cho anh em à, hột rất là trong soi xuyên đây anh nhé ok chưa à, xuyên hết nhé ok đấy cho người ta kiểm tra thoải mái thử nam châm này ngâm nước muối này hay soi đèn này chẹo hột này và bao cho anh em tất cả các loại máy già anh em nhé đấy. đĩa này đĩa soi xuyên hết nhé, ok chưa nắp này lưu ý nhé nắp đĩa gì cũng được nắp cuốn băng keo hay nắp bọc trì đều được không ảnh hưởng gì anh em chỉ cần là duy nhất là một bộ hột này và cái máy bao dung để trong người là được anh em nhé sẽ lau khô này để hướng dẫn anh em thì đây đó là công nghệ mới nhất hiện nay em nhé cái hột này thì có thời lượng sử dụng là 3 tháng thoải mái thời gian cho anh em chơi còn máy phải sử dụng hoài hết pin anh em tự thay pin Đấy, sau 3 tháng mà anh em mà muốn chơi thêm thì liên hệ tôi để lấy thêm bộ hột này về kết hợp cái máy bao dung anh em chơi tiếp thì sau tôi sẽ bật máy lên và hướng dẫn anh em lưu ý nhé khoảng cách là 3 mét đổ nặng em không nên ngồi quá xa anh em nhé máy báo hai dung đây hai dung thì anh tài cho tôi tài này 11 nút ok Đấy, sóc dài không ảnh hưởng gì lưu ý nhé đây là báo dung tài xỉu máy báo một dung anh em lấy xỉu máy báo hai dung anh em tài tôi như tiếng này đây máy báo hai à, một dung một dung thì anh em lấy xỉu của tôi xíu này 10 nút ok thì cái bộ hột này đấy nó còn đầy đủ kích thước để phù hợp với sân chơi của anh em Đấy, 11, 12, 13, 14 đều có em nhé và đã được bo phá góc cạnh chống lại tất cả các thể thợ anh em ạ như tiếng này đây máy báo hai dung anh em tài tôi tài này ok chưa cái máy thì dung rất là êm anh em để trong người đấy thì một mình em cảm nhận được cái hình dung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được hết đây là làm clip là tôi để đây để nó phát ra tiếng kêu để em cùng cảm nhận với tôi không như tiếng này đây máy báo hai dung hai dung thì anh hính tài tôi tài này ok nên tôi sẽ cầm trên tay cho anh em này Đấy. thì lưu ý nhé khoảng cách là 3 mét đổ lại anh có thể đứng hay ngồi tùy ý em không nên ngồi quá xa cái phạm vi 3 mét anh em nhé như tiếng này đây máy báo một dung một dung thì em lấy xỉu của tôi xíu này bảy nút ok Đấy. thì đây là công nghệ mới nhất nhé anh em quan tâm thì liên hệ với tôi qua số điện thoại hiển thị mình tôi sẽ tư vấn cho anh em ngoài ra cơ sở tôi có rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài lá hay game hack trên điện thoại này Đấy, như cái tiếng này đây máy báo hai dung hai dung thì anh tài tôi tài này ok đây tôi sẽ để đây để anh cảm nhận dùng nhé cái bộ đồ này là chuẩn xác 100% và bao cho em tất cả các loại máy dò cho người ta kiểm tra thoải mái không hề phát hiện ra bất cứ tăng tích gì anh nhé đấy như thế này đây máy tiếp tục báo hai dung hai dung anh em tài thôi tài này 11 nút ok test cho em cái cuối nhé đấy thì với công nghệ này đấy khẳng định em anh em có thể áp dụng vào mọi sân chơi đấy nó rất là phù hợp cho anh em là tổ chức được sân chơi này hay là luồn được đồ vào sân chơi thì đây nó là chuẩn xác 100% tuyệt đối anh em nhé như thế này đây máy báo một dung một dung thì mới chỉ của tôi chỉ xỉ của này chín nút ok đấy thì anh em quan tâm tới cái bộ cột báo dung không tang này thì có thể liên hệ với tôi